Một chiều cuối thu Nhẹ đang trong tâm hồn Một hình bóng ai kia gọi mời Hey, hi, hello, xin chào tất cả các bạn Mình tên là Trần Lâm Võ đến từ Bu Studio. vn à, Và hôm nay mình sẽ túp một cái bộ Focusrite Solo và BCK320 Phần mềm Cubase 10 Auto-Tune Pro Và bây giờ mình sẽ mở độ vang lên à, Độ vang và tempo là 100 Tun là 30 Tông là D trưởng Và bây giờ mình sẽ hát bài Có em đời vẫn vui nha Mình quay hai máy lần à, Một máy iPhone để quay Phần mềm qua cục Livestream Stay Và các bạn đang coi ở đó là cái Behind the scene Nãy giờ mình lắp ráp Chúc các bạn nữ 18 tháng 3 thật vui vẻ Một chiều cuối thu nghe đang trong tâm hồn một hình bóng ai kia gọi mời một trái tim vừa mở lời lại cần hơn anh nữa nhẹ hôn lên tóc em môi kề môi những ánh mắt trao nhau ngại ngần thấy bao dấu yêu đã bao lần em anh chỉ cần mỗi em mà thôi Có chi đâu xa xôi Muốn em hôn lên môi dạ. Em Em vờ như không biết tình anh Là những mong manh là mây xanh Nói anh nghe rằng Có em bên đầy bóng vui Trắng thêm những ngày giá đông lạnh Cấm có thêm đôi bàn tay Có thêm đôi bàn tay ân cần Có em bên đời bóng vui Về đêm nghe tim mình chợt thao thức Nhớ em, nhớ đôi vai gầy Nhớ thân thương này Em hỡi Cha-ra-cha-cha Cha-ra-cha-ra-cha-ra Ok, các bạn có thể mua bộ này về mình bi ăn liền luôn à, Sau background này mình sẽ kiếm một cái nơi vắng vẻ Rừng núi hay là núi biển gì đấy Mình sẽ quay lại một cái một bài hát Để up lên cho các bạn coi nha Có chi đâu xa xôi, Muốn em hôn lên môi Em Em vờ như không biết tình anh Là những mong manh láng mây xanh nói anh nghe rằng có em bên đời bóng vui chẳng thêm những ngày giá đông lạnh không có thêm đôi tình nhân có thêm đôi bàn tay ân cần có em bên đời bóng vui về đêm nghe tim mình chợt thao thức nhớ em nhớ đôi vai gầy nhớ thân thương này em ơi nắng vẫn treo môi em hồng và đôi mắt ta thôi đợi mong khẽ nói tiếng yêu âm thầm với em với em có em bên đời bóng vui chẳng thêm những ngày giá đông lạnh Cấm có thêm đôi bàn tay có thêm đôi tình nhân vui này Có em bên đời bóng vui Về đêm nghe tiếng mình chợt thao thức Nhớ em, nhớ đôi vai gầy Nhớ thân thương này Em ơi em ơi Cha da cha da cha Wow, nó rớt à Cha da da da da da Tại vì cái chân điện thoại mình nó hiểu nha No, no, no, no, no, no, no, no, no Có em bên đời bông phối Yeah, yeah Cha, cha, ra, cha, ra, cha, ra, cha Ok, các bạn có thể à, mua hàng liên hệ cho Linh nha